thì mình chia sẻ đến ờ, quý cô bác anh chị là chi tiết từng ờ, nguyên liệu luôn nha để cho quý cô bác anh chị dễ làm thì ở đây là mình có bột mì đó cô bác ờ, thấy bột mì này thì một bịch này 1 kg thì một chút xíu nữa thì mình sớt ra là 50 550 g bột mì rồi đường cát thì mình có 550 g đường cát rồi trứng thì mình có 500 g trứng nha mình cân ra luôn là được 500g dụng cụ để nướng bánh thì có khuôn nướng bánh 12 cái nha và bốn cái à, trứng vịt muối một chút xíu nữa mình à, luộc cái trứng vịt này để à, mình làm nhân bánh nha à, bánh bông lan nhân trứng vịt muối rồi mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng theo dõi nha mình làm món bánh bông lan nhân trứng vịt muối rồi tiếp theo là mình lấy bốn quả trứng này để mình à, rửa nha mình rửa cho sạch cho cho muối rồi mình luộc lên mình lấy lòng đỏ nha cô chú trong khi chờ đợi à, mình luộc trứng vịt thì mình lấy à, trứng vịt tươi ra để mình đánh trước nha ở đây là mình dùng 500g à, trứng tươi nha cô chú rồi mình được à, nửa cái trứng thì à, mình đánh lên cho nó tan trứng lên ra nha rồi trứng đánh tan xong tiếp theo là mình cho đường vô nha rồi mình cho đường cát vào để mình đánh uh, cho dậy lên nha Rồi, thời gian mình đánh à, bột trứng khoảng 15 phút cho đến 20 phút nha. Mà đánh càng dậy thì à, mình càng nhiều bánh. Đó, mình đánh trứng cho thật là dậy lên nha cô chú. Và ở đây là mình đã rót ra là 550 g bột mì nha. Chút nữa mình à, chọn bột, mình đợi cho chín mình đợi cho trứng nó chín rồi mình lấy chồng trắng của trứng muối ra, mình chỉ có dùng là lòng đỏ thôi nha rồi tiếp theo là mình à, nhóm lửa lên để à, mình à, nướng bánh nha rồi tiếp theo là mình nướng bánh nha cô chú thì à, trứng muối á, mình à, luộc sẵn ra nè mình lấy lòng đỏ thôi nha để mình bỏ vô trong bánh rồi à, mình à, trộn bột nha rồi tiếp theo đó là mình à, thoa khuôn trước nha mình à, thoa khuôn mình à, thoa cho đều khuôn nha rồi à, tiếp theo là mình à, chọn bọt nha thì à, mình múc ra 200g bọt trứng nha rồi đây là 200g bọt trứng nha đó giờ là mình múc khoảng 5 đến 6g bột mì cái này là mình chọn bằng tay nha cô chú vậy là được rồi đó rồi tiếp theo là mình đổ bột nha thì à, mình đổ bột trước rồi mình cho trứng muối vô sau nha cô chú khuôn thì cô chú để cho than cho thật là nóng nha rồi mình à, cho trứng muối vô trứng muối thì mình à, sắc sẵn rồi nè rồi mình cho vô giữa à, cái bánh nha bánh bông lan trứng muối mình cho vô xong rồi mình đậy cái khuôn lại nha rồi tiếp theo là mình đậy khuôn lại đậy nắp trên lại nha đó mình để cho cái khuôn cho nó kích lại rồi mình chờ khoảng 2 phút nha rồi được bốn cái rồi đó lấy ra được bốn cái ha rồi năm cái bánh này thì mình làm nhà mình dùng nha quý cô chú thì nếu mà quý cô chú thích ăn à, có trứng muối thì mình làm à, trứng muối còn nếu mà quý cô chú không thích ăn trứng muối thì mình làm không cần trứng muối cũng được nha thì à, mình làm có trứng muối nó mặn mặn thì mình ăn à, ít có ngán hơn nên à, hôm nay là mình làm trứng muối cho nhà mình dùng rồi mình chia sẻ quý cô chú anh chị là cách làm bánh bông lan khuôn đầu tiên thì mình lấy ra nó nó hơi bị à, khó lấy à, mình ứng dĩ thứ hai thì nó dễ rồi rồi mình được à, một à, dĩ bánh ha rồi tiếp theo là mình đổi dĩa khác nha cô chú rồi được 12 cái thì à, mình bỏ trứng vô nha đó mình để cho nó nằm xuống phía dưới chút rồi được 12 cái nha rồi mình à, để nắp lại để nắp lại nha rồi mình đợi có khoảng 2 phút thì bánh chính là mình lấy ra nha mình tiếp theo mình lấy dĩ thứ hai ra nha cô chú rồi mình lấy dĩ thứ hai ra nha đó thì dĩ thứ hai thì à, dễ lấy hơn wow bánh à, rất là ngon luôn nha bánh bông lan miền Tây bánh bông lan miền Tây rất ngon luôn rất là dễ lấy luôn rồi được 12 cái nha à, cô chú thì à, bánh bông lan này á là dĩ đầu á, thường á, là mình à, rất là mình nướng á, cũng như là lý do mà có lấy bánh á, là do cái lửa mình nó chưa có đều nha lửa chưa đều chưa nóng khuôn thì mình đổ bọt vô á, thì nó có cái phần là nó hơi dính khi mà mình nướng một cái dĩ thứ hai rồi đó cái khuôn mình nó nóng đều thì à, rất là dễ lấy nha đây là dĩ bánh thứ hai nha quý cô chú rồi tiếp tục mình làm như à, ban đầu nha thì à, mình à, chọn bột mì với trứng mình chọn 200g bột trứng và 5 đến 6g bột mì rồi mình đảo bằng tay đó, mình đảo bằng tay rồi mình cho vô khuôn rồi mình đổ vị bánh tiếp theo nha cô chú thì nãy giờ mình nướng một dĩ rồi nè một hai dĩ và được một dĩa nha thì mình à, đổ à, vô dĩ tiếp theo thì dĩ này là mình à, không để trứng muối mà mình để bột thường thôi những dĩ sau thì rất là dễ lấy nha thì đây là bánh bông lan à, truyền thống miền Tây thì à, video này à, cũng rất mong là quý cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để khi mình có video thì quý cô chú anh chị nhận được video sớm nhất của mình nha và mình đậy nắp khuôn lại nha rồi như vậy là mình đã làm xong một dĩa bánh bông lan nha quý cô chú thì à, video mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị là cách làm bánh bông lan cũng như là cách pha bọt đến đây là hết nha quý cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh nhấn vô nút chuông để khi mình có video mới thì cô chú à, nhận được video mới nhất của mình nha và bây giờ mình xin à, hẹn gặp gặp lại với cô chú anh chị video tiếp theo